lần đầu tiên khi anh nhìn em từ phía xa người ơi một cảm giác bôi tôi bông đến trong lòng anh rồi từng đêm anh nhớ thầm hình dung em ở bên cạnh phải chẳng còn tim anh đã chót trao về em lúc cười xinh thơ ngây bờ môi giọng nói thật dịu em, là con tim cô đơn bông xuyến sao ngày qua cầu mong em sẽ hiểu được tình yêu anh rất chân thành người một đời bên em chẳng rơi xa người ơi dù mai sau không ba bao tố lòng chẳng đổi thay yêu em mãi mãi anh sẽ luôn bên em quan tâm chẳng hề nghĩ suy tin em hãy nhớ Dẫu lòng em chẳng hề có anh Anh vẫn chờ vẫn hoài hy vọng Một ngày có em trong cuộc đời anh người ơi rồi mai đấy khi bao đau thương tràn ngập lối đi xin em hãy đến Có bàn tay anh luôn ấm áp và rồi khẽ đưa lo khô nước mắt Anh sẽ luôn là người chở che, luôn là người xóa mọi ưu phiền Chỉ để thấy em vui là anh sẽ hạnh phúc dù mai sau phong ba bao tố lòng chẳng đổi thay yêu em mãi mãi Anh sẽ luôn bên em quan tâm chẳng hề nghĩ suy xin em hãy nhớ Dẫu lòng em chẳng hề có anh, anh vẫn chờ vẫn hoài hy vọng Muốn có em trong cuộc đời anh người ơi ngày đấy khi bao đau thương chẳng ngập lối đi xin em hãy đến có bàn tay anh luôn ấm áp và rồi sẽ đưa lau khô nước mắt anh sẽ luôn là người chở che luôn là người xóa mọi ưu phiền chỉ đến thấy em vui là anh sẽ hạnh phúc chỉ đến thấy em vui là anh sẽ hạnh phúc